Welcome chú ốc Ngố Channel Quạt quạt quạt quạt Hôm <laughs> giờ mình bị bí văn quá Nên đó là mình ra video hơi chậm anh em thông cảm giúp mình nha à, Anh em thấy hôm nay mình ờ, đọc cái nón không? Đấy, cái nón giống nghe không? Đấy, hôm nay chúng ta sẽ qua nghe Đó. Đi đâu là cũng phải có đặc sản của nước đó ha. Còn khi không có đặc sản thì mình không biết làm gì luôn <laughs> Thôi, hôm nay chúng ta sẽ ờ, xem những cái clip reaction clip ốc reaction những clip ma có thật được bắt từ ờ, camera nhưng mà không biết có thật hay không thôi cứ kệ đi thật hay không thì mình xem mới biết đúng không trước khi vào video thì anh em nhớ để lại một like một subscribe cho kênh của mình đừng quên chia sẻ với tới mọi người nha tại vì ờ, kênh mình giờ này ờ, đang xuống trầm trọng quá <laughs> mọi người hãy cùng cố gắng lên 10k nào rồi chúng ta vô clip thôi đây vừa vô là thấy cái tiếng dế rồi đó mùa này ve không chứ còn dế đâu ve sầu chứ không phải là con ve chó nha mọi người ui ui hết hồn tôi cứ tưởng nó đầu con dê gì má Oh god what khoan khoan khoan <clears throat> anh em à cái khúc oh god này tôi nghe giống như trong trong cái min đó mọi người chứ không phải là không phải là thanh niên này nói ớ hay là cái này là cái min vậy chúng ta sẽ cùng xem lại này xa xa sẽ có ánh trăng rất là dịu nhẹ thấy không và cô gái đang đứng chờ chàng trai thế mà chàng trai lại bỏ chạy thì chàng trai mẹ như lùn khổ quá mà ai ánh trăng thấy không dịu dàng No God đấy ủa No God đó là ghép đi cái khúc đó là cái khúc min thật sự cái khúc đó là khúc min mọi người à Oh my god Vậy là clip này dàn dựng rồi Ở không, hoặc là người ta là min thôi Ờ Sao vậy Mình mình khó hiểu lắm luôn á Mình thấy Ok Cho mình dừng lại một tí nhá Thì uh, nó y chang tiếng min luôn Mình không biết là do Do cái người làm min nó đi gặp ma Hay là do cái người đó ghép min Ok Rồi clip tiếp theo là một cảnh à, giường chiếu đó cảnh giường chiếu của anh chàng nào đó mà mở cửa sổ mở để chắc có lẽ là thời tiết mùa hè được quá ngủ mở cửa sổ mở đó thấy không có thằng trộm nào leo vô là chết ảnh bị à, đít nở hoa chỗ <coughs> này hơi bị khang tiếng mọi người ạ à vừa không ý tưởng và vừa khang tiếng nữa đau đầu thật sự tội nghiệp tôi quá nên mọi người đừng có tiếc gì một xe giúp tôi nhé ôi khoan từ từ ôi vừa tôi vừa bấm dừng lại là con ma hiện lên luôn Ê, từ, từ, từ, để tôi chỉnh cho mọi người xem vì con ma nằm ở góc đó nên là mọi người sẽ bị ờ, <coughs> bị tôi che mắt con ma Đấy, ma ốc sẽ bay qua đây đó anh em có thấy cái áo díu không con trai nha <coughs> đây là dây áo díu nè đây đây đây đây, đây. anh em thấy rõ chưa thấy rõ chưa tôi vừa mới mà thấy là tôi bấm đứng lại ngay là con ma cũng hiện lên chắc có lẽ con ma đang nhìn vô góc nhìn này là cũng đang nhìn vô cái dây áo díu thì tôi nghĩ là sao ta có lẽ là lời nguyền áo díu mọi người à còn tiếp thôi. ui chính xác luôn cái đầu chỉ nhìn vô cái dây áo díu thôi chứ không hề nhìn vô thanh niên này xong sau đó lạnh sống lưng rồi nhảy từng từng từng từng nhảy nhảy nhảy tăng tăng tăng tăng tăng cái đó bản quyền ơ ơ ơ anh này ăn đồ à rồi lời quần áo díu thiệt rồi mọi người ạ à. kiểu mà đây là ám ảnh nè à. trời ơi mẹ tao tao nhớ tao lụm cái áo díu ở đâu vậy ta ơ à. chắc là trong mơ á anh anh ấy đang thấy à con ma cầm áo díu trả ao díu cho tao đồ ma trả ao díu ngay đấy tôi cá luôn ủa mình coi gì á sành ma hay mình coi tấu hài vậy quên quên phải làm mọi người sợ đã mới được quên mình quên mọi người à <laughs> rồi ảnh uh, chắc lẽ là ít à, không ảnh vừa quay mặt lại nhìn cái áo díu đây anh em sẽ coi khúc này nè coi thật là nhanh nhá nhìn cái đầu anh ta hướng anh ta hướng về mình bấm không kịp mọi người ạ à. tức gì đâu á tức gì đâu á đấy thấy chưa thấy chưa vậy là mọi phỏng đoán của tôi đều chính xác đó ok thôi chúng ta đến với clip tiếp theo đây trời ơi thấy ốc tà bao mọi người à, giải mã hình ma rồi mà phân tích mà phỏng đoán dự đoán mày suy nghĩ và chắc ngơ luôn trời ơi rồi tiếp theo là đang đi trong rừng đất này đất đỏ có lẽ là gần sa mạc à <laughs> hay là gần uh, tây nguyên nói chung là nó nói là đây là video thật và đang được quay trong rừng đấy nhanh quá mình chưa kịp đọc nữa cơ cái gì á ôi ôi oh my god ôi ôi ôi, cái này thì được nè mọi người cái này chất lượng nè mọi người con ma mặc áo hậu gái what is this oh my god ôi oh. ôi oh my god kiểu mà anh em biết là chuyện gì không à, đây là lần nào được gặp ma ấy mừng đấy chịu được phải không oh my god Oh my god! Rồi clip tiếp theo Là hiện tượng tâm linh là Má nó nhanh thật sự luôn á mọi người Mình vừa mới thấy là mà hiện tượng tâm linh ờ, gì đó Đây là quay được từ camera an ninh mọi người nhá. Nhà của một anh thanh niên người Thái Lan hay gì đó Theo mình thấy kiến trúc này có thể là người Thái Lan và cái ấm bình điện đó là hơi khá khá Việt Nam đấy anh ta đang đi vô cửa toilet ở nhầm nhầm cửa toilet là cửa bên trái cửa đó cửa nào mình không biết à, mình quên nữa mình biết tại sao biết cửa toilet là cửa bên trái là tại vì anh em để thứ nhất là có dép uh, dép sạch ở trong đó thứ hai là cái uh, cái bậc thềm của nó ấy, nó sẽ ngăn lên để nước đừng chảy ra ngoài đấy đó là phân tích riêng của mình ốc thám tử thanh niên này khá sợ ma đồ vừa mới nói à, tại sao sợ ma thanh niên nó có treo một cái gì đó trên cái uh... ôi quái tử tử thanh niên này hình như là treo một cái bùa ở trên đây thì phải hay là một cái dòng đang ngủ ngon hay là một cái dòng gì đó mình ngày xưa một người yêu mình nó đang nó tặng mình đó mà mình quên mẹ tên này cái gì đó cái gì quên mẹ rồi ta chà nói chung ờ, tốt lắm không biết ngủ ngon hay không gặp ác mộng hoài <laughs> mình vẫn chưa hiểu là tại sao anh bay như chim á để mình xem lại à, theo mình nghĩ nhá có cái gì đó sai sai là ổng tự nhảy chứ không hề là có một cái thế lực nào hết tại anh em biết như thế này nếu là một cái thế lực tâm linh á thì nó sẽ là lưng ra trước và còn bây giờ anh em sẽ xem này anh em sẽ xem thật là chậm rãi tại đây audit con mẹ nó đéo cho mình có thể nào mà ok đây đây đây, đây, à, đây mình có chế độ quay chậm nè mọi người đây anh em sẽ xem thật, thật kỹ càng nhá cái tay ổng ra trước nhá à, tốc độ 0.25 ok đây tốc độ 0.25 nè mọi người đây chúng ta sẽ xem pha rất là chậm để phân tích cho anh em thấy rõ đấy đấy đấy đây đây đây đây đây đây đây đây đây theo mình hiểu là ý nghĩa nội dung này là một thế lực tâm linh sẽ đẩy ổng bay đi ra ngoài cái cửa nhưng mà cái vấn đề á là anh em thấy giống cái động tác đó là giống động tác nhào lộn không thật sự rất giống và là chính xác là nó luôn chứ không phải là động tác nhào lộn nữa là chính xác là nó luôn cái đó người ta gọi là sộn lào đó đúng rồi đó anh em tính vừa mới góp ý với mình à, nó là sộn lào <laughs> và video tiếp theo cũng là camera an ninh và quay ờ, ngày 17 thế à, ngày 17 tháng 11 2015 6 giờ tối camera này ở tầng 5 và cam số 3 ở ngoài hành lang đấy mình đọc con số ghê không mọi người đọc sợ mẹ luôn ở trên đó thì có cái giò củ quả này anh em nếu anh em nào chưa biết thì công ty đa số có giò củ quả rồi đây là anh chàng dân à, chơi à, thời đại 2015 mặc áo bỏ trong quần là cái style đúng rồi hợp lý quá quần gách đây quần có hơi gách gách đấy thì chắc có lẽ là đây này nhân chơi chăn uh, máu mặt công ty chắc lẽ làm về à mấy quần gách mà quần bóng nè quần phi bóng đồ mà ôi ôi ôi what the fuck ôi cái này mới ảo ma nè mọi người đủ đủ cái này ảo ma thật sự luôn ấy ui ui ui tại vì á ổng bị kéo là bị kéo thiệt nha mà không lẽ kéo bằng dây mà kéo bằng dây thì hao tú không ma thật sự đô wow what the fuck thắng thật sự mọi người ạ à cái này clip này xứng đáng đồng tiền bát gạo này đấy vậy là lời khuyên cho anh em làm công ty nhớ dậy sớm nha nếu mà ở lại tăng ca thì nhớ rủ bạn bè đi theo rủ mà tụi nó tăng ca chung chứ đừng có ở mình trời ơi má chết ơi khoan khoan quay the minute chết cha rồi lại một clip dàn dựng nhưng mà kỹ xảo quá tuyệt vời nên là họ không biết dàn dựng như thế nào anh em có biết chuyện gì không à, ma làm sao qua được mắt tôi anh em uh, chuẩn bị nhìn miệng đó anh em chuẩn bị uh, nhìn miệng anh ta nhé nhìn mặt anh ta nhé à, không có tí nào là sợ hãi kiểu mặt giống như là ê chạy đi mày chạy đi go go go go nhanh lên đấy chà hơi buồn mọi người nhờ phải mặt có anh em nào mà mặt gặp ma mà kiểu mà cho dù can đảm cỡ nào mà cũng không bao giờ mà cái mặt mà nó nó bình tĩnh mà nó kiểu như là <clears throat> em ơi mẹ tới cảnh ơi chạy nhanh nhanh nhanh nhanh go go à khúc này là có slow motion nữa này <clears throat> đây mày thế lại có slow motion sẵn mình không coi trước clip nên là mình không biết cái đó có slow motion ui cái khúc này giống cười luôn ấy anh em nhìn kỹ này khúc này là giống cười luôn ấy anh em nhìn thấy không con mẹ tôi nó bị đơ luôn rồi đấy anh em thấy rõ không chết cha rồi mà ảnh đéo sợ hãi thế nào ok clip đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem nhớ để lại một like một subscribe cho kênh nhé và đó thấy không hôm nay thì à, chỉ có mỗi clip đầu là tay thôi với clip đi trong gừng là tay thôi chứ còn lại là ở các nước nào ấy đa số là châu á và thái lan à mọi người thấy à, hôm nay à, ở sao nó nhìn cái nền nó có lạnh không tại vì nó là nga mà <laughs> rồi thôi tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ xem clip nghĩa sành ma chủ yếu là chỉ để giải trí thôi chứ đừng để à, sợ mọi người nhé vì nhiều khi mình thấy mọi người sợ những cái mà mình chưa thấy tôi thì cũng chưa thấy ma nhưng mà vẫn thích làm về tâm linh đấy bye bye mọi người